không sợ khó khăn bày ra trước mắt. Người làm kinh tế cũng có thể nhân cơ hội này để xem xét và đưa ra quyết định đầu tư kinh doanh khá chính xác. Bên cạnh đó, người tuổi Tý còn có cơ hội tiếp xúc và giữ quan hệ lâu dài với một vài đối tác hoặc người có cùng chí hướng, giúp ích cho tương lai. Thổ khắc thủy, con giáp này cần phải dành nhiều thời gian hơn để quan tâm đến các vấn đề của gia đình mình. Trong ngày nghỉ, nếu có xích mích xảy ra thì hai vợ chồng nên nhanh chóng giải quyết với nhau chứ không nên cố tình lờ đi, chờ người kia xuống nước trước. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, sửu, thân. 2. Tử vi tuổi sửu, Do chịu tác động xấu của cục diện tương phá, người tuổi Sửu có thể sẽ gặp phải những điều không như ý. Dù vậy, con giáp này cũng không nên quá thất vọng hay chán nản vì mọi chuyện đang thuận lợi bỗng dưng gặp trục trặc, bởi bạn là người kiên cường mà. Bên cạnh việc nghiêm túc với công việc đang làm, người tuổi Sửu cần đề phòng những kẻ xấu chủ động xung quanh mình, bởi rất có thể họ chính là kẻ đã ném đa dấu tay, và khiến công việc của bạn vướng phải nhiều trở ngại. Chính tài cho thấy bạn là người cần cù và tiết kiệm, vì vậy mà dù công việc của bạn có mức lương thấp hay cao thì tương lai, bạn cũng sẽ không hề thua kém bất cứ ai. Bạn có thể cho phép bản thân nghỉ ngơi trong ngày hôm nay, nhưng sau đó hãy tiếp tục cố gắng hết mình cho sự nghiệp. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, Tỵ dậu, hợi. 3. Tử vi tuổi dần, tỷ kiên gây rối, nếu vẫn phải đi làm trong ngày hôm nay, người tuổi dần đang giữ vị trí lãnh đạo có thể sẽ phải tốn nhiều thời gian giải quyết những rắc rối do cấp dưới gây ra. Hãy thật bình tĩnh để có phương án giải quyết chính xác nhất chứ lúc này không phải là lúc để quy kết trách nhiệm. Bạn cần phải cởi mở hơn với mọi người, không nên khép mình trong thế giới riêng hoặc giữ mọi chuyện ở trong lòng. Nếu tích cực chia sẻ hơn với mọi người, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều và dường như không khó khăn nào mình không thể vượt qua. Mộc khắc thổ, có thể người tuổi dần sẽ nảy sinh mâu thuẫn với con cái. Bạn không nên nóng nảy khi con cái có thái độ chống đối, cãi lời mình. Cả hai đều cần phải lắng nghe và thông cảm cho đối phương nhiều hơn, như vậy thì việc giáo dục mới có hiệu quả. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, tuất, hợi. 4. Tử vi tuổi mão trong ngày hôm nay, Tam hội giúp sức, người tuổi Mão nhận ra những kế hoạch được thực hiện từ từ trước của mình đang có những bước tiến triển bền vững và nhanh chóng. Vì lý do này, người tuổi mão càng lúc càng tự tin và quyết đoán hơn. Trong ngày thứ hai đầu tuần này người tuổi mão sẽ gặp quý nhân giúp đỡ trong công việc. Người này sẽ xuất hiện để giúp bạn bạn chỉ ra hướng khắc phục những vướng mắc trước mắt cũng như đưa ra định hướng cho tương lai. Mộc khắc thổ, con giáp này cần quan tâm đến nửa kia của mình nhiều hơn, đặc biệt hôm nay là ngày thích hợp để vun đắp tình cảm. Trong gia đình, vợ chồng cần thống nhất ý kiến với nhau chứ không nên mỗi người một ý, ai làm việc nấy như vậy. Đôi bên đều cần phải nhún nhường để dung hòa với nửa kia, giờ tốt trong ngày 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ dần, thìn, tuất. năm Tử vi tuổi thìn. Thứ hai này, người tuổi thìn trở nên cực kỳ cứng đầu và cố chấp do chịu ảnh hưởng của cục diện tự hình. Bạn chẳng muốn ai can thiệp vào cuộc sống của mình và cũng không muốn hợp tác hay chia sẻ với người khác. Con giáp này có xu hướng tự tách mình ra khỏi mọi người. Ngoài ra, bạn cũng rất độc đoán, sẵn sàng đối đầu với những ai có ý kiến trái ngược với mình, khiến người khác cảm thấy dè chừng khi tiếp xúc. Đừng nên là người ngạo mạn và vô tình biến cuộc sống của mình trở nên căng thẳng không cần thiết như vậy. Thổ vượng khuyên con giáp này cần phải nhìn nhận vấn đề trước mắt thật rõ ràng, không nên khăng khăng với ý kiến của riêng mình và không chịu lọt tai lời khuyên ngăn của bất cứ ai. Đừng luôn cho mình là người hiểu rõ mọi sự như vậy. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, thân, dậu. 6. Tử vi tuổi tỵ Thực thân chiếu mệnh, hôm nay, người tuổi tỵ làm kinh doanh, buôn bán và các nghề tự do có thể làm ăn khá tốt. Bạn tạo được những mối khách hàng thân thiết, đồng thời cũng tự tạo được chỗ đứng trong lĩnh vực của mình. Người tuổi tỵ làm công ăn lương không có quá nhiều biến động kinh tế trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, bạn cũng có thể tự thưởng bản thân với số tiền đã được thưởng trước đó. Vào ngày nghỉ, bạn có quyền được chiều chuộng bản thân mình hơn. Hỏa sinh thổ, con giáp này có một ngôi nhà khá yên bình. Gia đình là chốn nghỉ ngơi của bạn sau mỗi ngày làm việc đầy căng thẳng, khi gặp phải vấn đề gì, chỉ cần tâm sự với người thân là bạn đã cảm thấy thoải mái ngay. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mùi, thân. 7. Tử vi tuổi ngọ, Hỏa sinh thổ, người tuổi ngọ xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp do bạn luôn sẵn sàng quan tâm và giúp đỡ mọi người. Bạn cũng nhận được khá nhiều sự yêu mến và chú ý của những người khác giới.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 nếu có ý định xuất hành vào ngày hôm nay, bạn nên đi về hướng Đông Bắc để gặp hỷ thần hoặc hướng Đông Nam để gặp tài thần. Như vậy, bạn sẽ gặp nhiều may mắn hơn trong công việc, nếu là việc ký kết làm ăn, bạn sẽ tìm được mối đầu tư hứa hẹn. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, mão, ngọ, tỵ, 9. Tử vi tuổi thân, tam hợp phù trợ người tuổi thân làm việc gì cũng vô cùng hiệu quả. Con giáp này cảm thấy tràn chế sức lực và hào hứng hơn hẳn ngày thường để bạn có thể bắt tay vào mọi việc. Bạn cũng nhận ra mình nhận được sự ủng hộ của nhiều người xung quanh. Hãy duy trì tinh thần lạc quan, tích cực này trong không chỉ một ngày mà cả những ngày sau đó nữa, nếu bạn muốn vươn tay chạm tới vinh quang. Bản mệnh cũng cần rèn luyện tính kiên trì để không bỏ cuộc khi gặp phải khó khăn. Thổ sinh kim cho thấy mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia vô cùng hòa hợp. Bạn là người vui tính nên luôn có cách để làm vui lòng người ấy. Bên cạnh đó, bạn cũng thường chia sẻ nhiều khó khăn, khúc mắc trong cuộc sống với vợ hoặc chồng mình, giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ Tỵ, Thìn, Tỵ. 10. Tử vi tuổi Dậu. Trong ngày hôm nay dưới ảnh hưởng của nhị hợp, người tuổi Dậu thường hay do dự, thiếu quyết đoán do chưa có định hướng rõ ràng cho tương lai. Nếu còn đang băn khoăn, bạn có thể tâm sự để xin lời khuyên của những người đi trước đáng tin tưởng chứ không nên vội vàng hay mù quáng. Trong các mối quan hệ xã hội, bạn luôn đối xử tốt với những người chân thành và chọn cách làm lơ những kẻ có ý đồ xấu. Nhờ vậy mà tinh thần bạn trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Đó là lối sống tích cực mà nhiều người nên học tập. Thổ sinh kim, mối quan hệ gia đình của người tuổi dậu rất hòa hợp. Bạn và nửa kia luôn yêu thương và thấu hiểu nhau. Nửa kia là động lực của bạn, giúp bạn không ngừng tiến lên, cho dù trước mắt bạn phải đối diện với khó khăn gì đi nữa. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn, Tị. 11. Tử vi tuổi Tuất. Cục diện tương xung khiến người tuổi Tuất gặp phải nhiều điều rắc rối trong cuộc sống, nếu bạn là người gây ra lỗi lầm, hãy dũng cảm đứng ra nhận trách nhiệm và tìm cách khắc phục chứ không nên tìm cách đùn đẩy, đổ tội cho người khác. Trong ngày hôm nay, người tuổi Tuất cần chú ý chi tiêu có kế hoạch, tránh để tài sản tránh rơi vào tình trạng thất thoát. Với người làm ăn, cho dù bạn có sốt sắng và nuôi tham vọng làm giàu lớn đến đâu đi chăng nữa thì cũng cần bình tĩnh chờ thời cơ thích hợp. Trong ngày thổ vượng, con giáp này cần phải chú ý nhiều hơn đến sức khỏe cũng như chế độ ăn uống của mình, tránh tham công tiếc việc, làm việc quá sức. Vào những ngày như hôm nay,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 Những người đã có gia đình cần quan tâm đến nửa kia nhiều hơn, không nên trở thành người cực đoan và làm mọi việc theo ý thích của riêng mình mà không để ý tới cảm nhận của đối phương. Muốn xây dựng gia đình hạnh phúc, vợ chồng bạn cần phải có sự thấu hiểu và đồng lòng hơn nữa. Thiên ấn cho thấy bạn là người nhận được sự kính trọng trong xã hội, đi đến đâu cũng nhận được sự yêu mến. Nhân lúc rảnh rỗi, bạn nên dành thời gian để xác định hướng đi cho mình, không nên vội vàng hài lòng với thực tại. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ,